đêm vì sao dòng lệ rơi tuôn như tình yêu trong phút giây một tình yêu cho nguôi rồi âm thầm lặng lẽ chim trôi qua dần đi một đời qua hôn ái mờ nhạt, men trôi trong lỡ làng yêu tình kia trong tàn đến cho nhau dịu ngọt mênh mang rồi tình đi trong cõi vô tôi chợt nhớ đến người đã hết rồi một ngày đã hết rồi một thời một thời nghe xa xôi trôi yêu con trong lỡ làng yêu tình kia trong tàn đến cho nhau dịu ngọt mênh mang rồi tình đi trong cơn